Toàn à, xin uh, mến chào quý bà con uh, cô bác Đến giờ mình toàn đang đứng là đứng tại uh, bãi biển uh, Cưa Lò thuộc uh, tỉnh Nghệ An của Việt Nam uh, ngày hôm nay Và bây giờ thời tiết ở uh, Lò là khoảng uh, 30 đến 32 độ C Mình toàn đang đứng ở tại bãi biển Cưa Lò thì như quý bà con đang thấy là ở bãi biển Cưa Lò thì rất là nhiều à, các bạn thanh niên nam nữ đến đây à, tắm biển à, trong đó rất là nhiều em à, xinh gái như trước mặt à, quý bà con cô bác đang nhìn thấy À, mến thưa quý bà con à, về bãi biển Cửa Lò không những là những cái du khách mà chỉ có một mình mà còn có những cái du khách mà có đi theo đoàn như ờ, trước mặt chúng bà con các bác đang nhìn thấy một số du khách mà chúng ta đi theo đoàn chúng ta có những cái bộ đồng phục cũng như là uh, theo uh, đoàn của mình như thế này và đây còn đây là một số cái hình ảnh mà các em sinh gái đi một bình hoặc đi với người thân cũng như người yêu đi đến bãi biển và khi về với bạn đường cơ lò thì quý bà con cô bác cũng có thể bắt gặp được một số hình ảnh ờ, của các em rất là xinh gái thì ở đây thì quý bà con cũng có thể đang tiếp mặt quý bà con ờ, đang thấy một số cái hình ảnh của một số chị em phụ nữ thì chúng ta cũng có thể ờ, nhìn thấy được là ban đường cơ lò thu hút khách như thế nào và đây là một uh, cái đoàn mà người ta tổ chức đi theo đoàn và đi theo tour du lịch đấy cái bà con của bác nhìn thấy luôn đây là một cái đoàn mà người ta mặc uh, trường uh, trung học cơ sở lê mau và người ta tổ chức đi như thế này bắt đầu chúng ta sẵn sàng chưa ạ buổi chơi chưa chúng ta trở vào đi ạ chúng ta là vị trí ạ à, biển Cửa Lò trước đây thì à, khoảng 3 à, năm đổ về trước là nó bị cái ô nhiễm của Formora nhưng mà khoảng 3 năm đổ về đây thì biển Cửa Lò nước bây giờ cũng à, khá là sạch sẽ rồi nhưng mà khi mà quý bà con có thể về Nghệ An là biển Cửa Lò là một trong những cái nơi uh, giúp quý bà con cô bác có thể trải nghiệm cái chuyến du lịch của mình được tốt hơn hiện giờ cửa lò bây giờ như quý bà con của bác ờ, được biết là gần ờ, gần đến 17 giờ 14 giờ hơn gần 17 giờ ờ, 16 giờ hơn gần 17 giờ thì cái lương mà khách về với ta biển cửa lò rất là đông lúc nào có bốn đôi chúng tôi đây trước mặt quý bà con các bác cũng có thể thấy uh, các cụ cụ già lớn tuổi cũng đi tắm biển bãi biển Cơ Lò ờ, thu hút rất là nhiều ờ, những bác trung niên cũng như là cao niên. Ngoài ra thì còn có các cái ờ, chị em phụ nữ về đây và mặc với những cái bộ đồ rất là mát mẻ và sexy để tắm biển như trước mặt của quý bà con cô bác thì quý bà con cô bác cũng có thể uh, bắt gặp được uh, những cái hình ảnh thân quen này uh, khi về bành biển cửa lò à, còn có các cái em nhỏ tắm như thế này nữa thì các bà con cô bác cũng có thể ờ, nhìn rõ được À, với cá nhân của Minh Toàn thì Minh Toàn thấy uh, bãi biển Cửa Lò là một cái nơi đáng đến uh, của bà con cô bác khi về với miền Trung nói chung và cũng như là của Nghệ An nói riêng. Và vâng, trong quá trình cổng như vậy chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một chiếc khẩu trang này. Tất cả các thành viên đều phải bị bắt lại, không được nhìn thấy quá trình mình đổ ra làm sao đúng không ạ cho nên là gì ạ và đây là một cái uh, đôi đi du lịch và người ta đang tổ vâng, chức trò chơi vâng nhưng mình đã hiểu chưa ở đây chúng tôi có cấp nhỏ và cấp cao chúng tôi sẽ chia đều cho tất cả nhà mình là 50 chiếc mỗi đội chúng ta vị trí sẽ có 12 chiếc này Và trước mặt quý bà con bác hai cô gái rất là xinh gái khi về bãi biển nhưng mà người ta không tắm biển mỗi người một cái đội trưởng ngon là dùng tay mười hai cái thôi sao mà không thấy đội nào dùng tay cơ hội nói tinh thần công dược của y tá bây y tế bây xin lỗi tất cả quý vị vâng phần thi này thì đội nào ít người nhất sẽ là lợi thế bởi vì phần thi của anh tiền cũng có lợi thế rồi nhưng bây giờ sẽ là một một điều bất lợi đúng không Chúng tôi nhận thấy là các thành viên rất là khéo léo nên ban tổ chức quyết định là không giới hạn thời gian đội nào đầy nước trước thì đội đó sẽ giành hình rất là quen thuộc khi mà chúng ta đi vào biển bắp cái nào gì con hả bắp gì vậy má đâu? có má đâu? người con đâu rồi hả à? người dưới á tàu có sâu không ờ chú chụp uh, phố ảnh nhá hả à? chụp phố ảnh nhờ chơi dành cho đội hôm nay với game sau truyền nữ đó của mình ghi điểm này để đưa lại cho ban tổ chức không vất vả qua áp điểm của họ rồi rồi đúng rồi mọi cầm cùng và cầm cấp của mình lên lên như này ạ đây là một số cái con cá mà khi mà chúng ta đi bãi biển chúng ta bắt gặp được một số cái con cá để cho các em nhỏ người trên này chơi như quý ờ, bà con các bác cũng có thể nhìn thấy là bãi biển Cửa Lò thu hút rất là nhiều em ờ, sinh gái về với ờ, tắm biển với bãi biển Cửa Lò ở Nghệ An, Việt Nam. Bắp này nước làm sao lên được con Ô oh. oh, trào gần hết rồi <laughs> Ô của của em em gái bên kia đắp cao hơn của con rồi 100 điểm Đội tiếp theo được 9 điểm Và lần lượt thứ bảy đội cuối cùng được 70 điểm Nhưng đội nào đá một chai cũng 10 điểm Đây là cực kỳ lớn Tôi cho rằng đây là cái thức khó nhất của chiều hôm Cực kỳ khó Ba biển ờ, cỡ lò hiện giờ thì nước nó không được trong xanh như các cái ờ, ngày bình thường bởi vì là cách đây hai ngày đổ uh, cách ngày hôm qua đổ về trước thì uh, ở Nghệ An có những trận mưa rất là lớn quý bà con cô bác ạ à, thành ra là nước biển nó cũng bị ảnh hưởng à, chính vì thế mà nước biển ngắm nay nó không được trong xanh như những cái ngày khác mặc dù hôm nay cũng là mùa hè Mến vâng, thưa quý bà con cô bác thì uh, Minh Toàn cũng uh, như nói vừa rồi là Minh Toàn đang có mặt tại biển bãi biển Cửa Lò và về, về với biển Cửa Lò thì không những là có các em nhỏ mà còn có các bác lớn tuổi cũng như là các em uh, rất là xinh gái như trước mặt quý bà con cô bác đang uh, xem đây À, Minh Toàn cũng đang uh, có mặt uh, đang giao trên bãi biển của Cơ Lò chứ Minh Toàn cũng chưa được có thời gian tắm ở biển Cơ Lò bởi vì Minh Toàn đang quay video để gửi đến quý bà con cô bác để quý bà con cô bác hiểu thêm về cái bãi biển Cơ Lò ở Nghệ An Việt Nam của chúng ta. như ờ, quý bà con cô bác đang nhìn thấy là các ờ, chị em rất là xinh gái ăn mặc rất là mát mẻ à, một số chị em về đây để cho con cái tắm biển chứ không phải là mục đích mà người ta đi tắm biển còn như Minh Toàn về đây là tắm biển và quay vlog để cho phục vụ quý bà con cô bác được biết về bãi biển Cơ Lò ở Nghệ An để, để theo dõi những cái video ờ, mới thú vị ờ, hấp dẫn của kênh của Minh Toàn thì rất mong quý bà con các bác hay ờ, nhấn nút đăng ký kênh đăng ký ở đây đăng ký miễn phí để theo dõi những cái video mới thú vị hơn hấp dẫn hơn của kênh của Minh Toàn đây như quý bà con các bác đang nhìn thấy là bay biển cửa lò có rất là thu hút rất là nhiều chị em về tắm biển và Minh Toàn cũng đang đi quay vlog thì thực ra Minh Toàn cũng ờ, quay bằng cái ờ, máy điện thoại ờ, nên mà có một số đoạn rung lắc chính vì thế mà video nếu mà đoạn nào nó không đẹp thì rất mong quý bà con cô bác hãy bỏ qua những cái video nó bị rung lắc cho Minh Toàn nhé và khi mà đi tắm biển thì à, đây là một số cái mà à, các cái trò chơi dịch vụ ở biển như là cái thuyền hay là con cá voi bằng à, bằng hơi để cho các em nhỏ ngồi trên đấy và chúng ta cười. Uh, <laughs> có khả năng là máy của Minh Toàn ờ, cũng đã đầy ờ, một số cái dữ liệu thành ra là Minh Toàn ờ, cũng xin phép được dừng video ở đây hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo